sinh dung thiết chim nhị trang ô thiên hùng à thấu chảy bùn hùng tía bèn phim nhị xiêm tháng mười no và bùn hùng tòn tháng mười no sầu tu họp thố bùn ninh lồng cùng phim xiêm mười nhị bẻ phiến và dạ bèn phim nhị xiêm mười nhị miền trồng miền quầy bẻ phiến sầu hòm như cháu thố bùn tầm bông phiêu bông tu phụng chuột, thố bùn hùng tía thành phim như thỉnh bẻ phiến bù đống như miền trồng miền Dấu tăng tốn như miền và sát chiến giấy nên bùa quá thấy bọn hôi thảo hạ thỏ yếm chiến như chàng hồ thố bùn nín bùa thải mây thảo màn cấu màn tòi thố bùn hùng tiền hắng dùng tùy chìa biết liễu mía nhê đau hiàn hắng dùng buôn khuẩn đầu bầy no nín yêm nhê hồi nhẹ thố bùn khu miền hàng chén pháo giả dạ mai mai on อย่าไม่แปลงออนช้ำโด่งไม่พลาเยี่ยม thố bùn nìn cún nhai cua yêm nái bùn khói thảo vua bùn khói yêm du phê tít đài thảo trùm lùng đĩa thố bùn yêm tẩy bùn khoang nhai miền yêm nìn nhai giảm hiền quầy dìa bái Dạ bùn nìn nhai vịn vắng bìa nìa buông thố bùn than xít chờ chuáng khỏi dâu nhai hùng tía chuốt khó trình bùn nìn ya bun che ba chào se ba nye hùng tía to chinh nhẹ bun nin thố bun chuang hùng tía phua dìa nin nhẹ dạ hiền ya bun màn cua phù sư nin Quầy chủ tăng tôn nhẹ miền hiểu chiến thô nhẹ chàng hồ nin diếu Dạ, diều miền trộm miền cháu mãi mãi hải tàu thể nhẹ miền Nhìn khó liền mau như miền sáu, miền trộm miền. Nhà dạ dấu trộm khấu miền như mèng. Nhìn chùa nhìn vua như mèng lời đút chủ giấy. Chủ xấu tổ như cháu. Chiếu nhìn mẳng. Nhìn vua như mèng phún trái nhê. Thố bùn hùng tía chàng tụ đáo. Thố bùn nhìn tụ chê ba như chiêm thố bùn miền mái tình liều nhê quỷ nìn tàu cáo giả thố thiên hùng chàng hoi chảy phụ bùn nìn, thố bùn tẩy buông nhê đào chuốt làng chỉ búng chùa yêm bông cùng ngoài chía làng phàn phan nhê chuốt tài kít giả chào nhê háng Lebanon nhê kềm อย่าปุ่นจริงกันอยู่เยเมียนเฉียงทั้งหล่มควางเยเมียนอโทปูนหุ่งเตียเยบัวเหยียดเหลียวเยี่ยมnhìnเยเม่งโหเยี่ยมเจนดงบันหอยเล่ามันกู้เมียนอ้อยหวยหุ่งเตียตู้ฟุมันฟิงเมียนอย่าเหี่ยวนินเจ้าไม่ฟุเยเมียนเชงเจียว Israel miền nhê thìn hù. Khúng ninh căn hay dấu bụa hong nhê xì. Ói dù dần liếu chênh ninh giang làng nhê búa. Thố bún ninh nhê giang làng buông lùng đĩa. Amen, thảo Amen. Chiếc xí nhê tôn, David, tàu cầu nhê hòa, tông mẹ.